nhưng nếu mà nhìn ở ngoài thì rất là rõ này đây em đã đánh dấu cái miệng bên này là chiều tài thì cái chiều ngược lại này của nó sẽ là chiều xỉu vậy nên là khi nào mà các bác lắc ấy các chỉ cần dồn hột về một cái góc đó thôi thì hột nó sẽ đi theo ý muốn của các bác ví dụ như đây bên này là xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc thử cho các bác 10 chén 5 chén tài và 5 chén xỉu để xem xem là cái bộ hột tài xỉu xem xem là cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương này nó có chuẩn xác được đến bao nhiêu phần trăm thì tất nhiên là trong tài xỉu thì mình chơi gặp chén phản là chuyện bình thường rồi cái đấy là điều không thể tránh cái thế hột thì mình gặp chứ không phải là đồ chơi này nó không chơi được đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc thử 10 chén này em sẽ dồn hột về đằng này nó là phần xỉu một xỉu hai xỉu ba xỉu báo hai này bốn xỉu chén cuối cùng thì bị phản đây bị phản lên tài đây em sẽ vẫn lắc thử một lần năm xỉu đó năm chén xỉu và bị phản nó một chén đúng không ạ còn chiều này của nó là chiều ngược lại nó sẽ là tài một là các bác hất ngược về đằng trước hai là các bác chỉ việc xoay đĩa đây xoay đĩa về phía mình và lại lắc dồn về phía mình một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đó các thấy chuẩn chưa ạ